Wow Ôi Có một cái phát hiện nè mọi người Chào tất cả mọi người Rất vui sướng khi được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong cái chuỗi hành trình rong ruổi à, khám phá Quay lại những thước phim thực tế về những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn hoang, Thì à, TBL phát hiện ra một cái căn nhà hết sức là to lớn phải nói là một cái căn à, biệt thự á mọi người hết sức là to lớn luôn nằm bên cạnh một cái tuyến đường à, quốc lộ đây mọi người nằm bên cạnh tuyến đường quốc lộ thì uh, à, DBL nhìn thấy cái căn biệt thự này hết sức là to lớn luôn DBL rất là muốn cùng mọi người để khám phá những bí ẩn bên trong cái tòa khách sạn này xem thử mình à, phát hiện được à, những gì bên à, trong cái tòa khách sạn này nha mọi người bước tới đây thì cảm giác nó cái mùi nó thúi thúi á mọi người không biết là cái mùi gì nữa mà nó thúi lắm hay là ở đây người ta bỏ rác hay bỏ gì á mà nó rất là thúi luôn bây giờ thì uh, à, TBL cùng uh, với mọi người đi vào trong uh, cái ngôi khách sạn hay là biệt thự gì cũng không biết nữa nhìn rất là lớn luôn rất là bí ẩn luôn mọi người mình đi vào nha mọi người thì cái con đường đi vào hai bên nó rất là lầy luôn mọi người mình phải đi ở trong cái cỏ nè không biết cỏ này có rắn rết hay gì hay không nữa thì à, nghe nói rằng ngôi nhà này lúc trước nó cách mặt đường chỉ có vài mét mà thôi mọi người ơi hiện tại là bây giờ là cái ngôi nhà này đã được di dời vào bên trong này 50 mét đó mọi người thì à, không biết làm sao mà người ta có thể di dời một cái căn nhà rất là lớn rất là to đồ sộ này vào cách mặt đường 50 mét Bây giờ thì à, tiến lại gần ngôi nhà giống như là có một cái lực trường hay là một cái gì đó cảm giác của TBL lúc này á nó tim đập mạnh á mọi người không hiểu vì sao luôn nhìn ngôi nhà qua ống kính camera cảm giác rất là rùng rợn luôn và những cái tiếng động xe ở ngoài ti có nhiều nhưng mà vẫn không làm ác đi cái nỗi rùng rợn ớn lạnh trong cái con người của mình nha mọi người bây giờ thì à, chúng ta sẽ bước vào trong cái sân này không hiểu vì sao hồi xưa người ta di dời chắc à, nhờ thần đèn quá mọi người wow ôi có một cái phát hiện nè mọi người wow cái này một cái tổ ong rất là bự luôn thấy không mọi người ế luôn nè mọi người Wow, gần cái tổ ong là có một cái con thằng lằn Bị ong chích hay sao á Mà cái bụng nó Cảm giác nó không có bình thường á cả nhà Bước chân vào ngôi nhà này á thì đập vào mắt TPL á là một cái tổ ong rất là lớn luôn bên cạnh đây là có một cái tổ ong nhỏ nữa mọi người không hiểu sao mà ong nó thích làm tổ ở đây nữa nè ui rất là nhiều tổ ong luôn ừ bên đây cũng có nữa nè mọi người wow ôi ôi ôi JBL nghe cái tiếng khì khì khì gì ở ngoài phía sau á mọi người Ngoài phía đây nè Ghê lắm Không biết là tiếng rắn hay tiếng gì không biết Thì phía trước cái căn nhà có một cái Như là giống như cái chậu để trồng cây sao á Tiếp tục ờ, mình sẽ bước vào sang phía bên ngang Ôi Có một cái sấm chớp luôn mọi người ờ sống chớp nhá lên một cái luôn giờ này cũng là giờ linh thiêng nha mọi người giờ này là 5 giờ chiều mình sẽ ờ, đi phía bên ngoài trước để ờ, thám thính nha mọi người Trời ơi cái cái cái căn nhà này ờ, TV phát hiện rất là nhiều tổ ong luôn á mọi người và nhìn cái phía bên này á, ngôi nhà nhìn rất là to lớn luôn phía trên kia không biết camera có thấy hay không á TBL phát hiện một thêm một cái tổ ong nữa mọi người đó xa quá không biết camera phát hiện biết wow không hiểu sao một cái căn nhà đồ sộ một cái à, biệt thự như thế này mà lại bỏ hoang giữa một cái mặt tiền hết sức là giá trị như thế này luôn mọi người và tất cả các cánh cửa sổ của ngôi nhà này đã được gỡ đi hết mọi người ơi không còn lại cái gì hết á ủa không rất là nhiều luôn nãy giờ sơ sơ đếm không là cũng ờ, bốn năm ổ rồi mọi người phía trong đây có thêm hai ổ nữa nè mọi người wow ừ rất là ớn lạnh luôn mọi người ơi ông này mà nó đu nha mà nó bay xuống nó tù tủa thì không có biết đường nào mà chạy luôn á wow sao bước tới chỗ này có nghe những cái tiếng gì ta ờ. ừ hình như đây là vương quốc của ông hay sao á ngôi nhà chứa đầy ổ ong luôn đấy nè mọi người trời ơi bên đây nữa nè quá dữ rồi ổ ong quá trời luôn mọi người ơi trong kia nữa kìa cái này mà bị nó dí một phát là là không biết đường nào mà chạy luôn mọi người bốn phương tám hướng đều là tổ ong hết luôn rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai Hồi quá trời luôn mọi người ơi Rất là nhiều tổ ong luôn Bên đây có một cái nữa nè Thấy không cả nhà Đó Chỗ này nè Chỗ tay TBL nè Đó Wow đó là những cái à, hữu hình wow ôi bước vô trong nhà này có những cái âm thanh gì á rất là nhiều tiếng âm thanh luôn âm thanh nói chuyện và âm thanh ếch kêu TBL phát hiện ra đây hai cái ô ong nữa nè mọi người mình đang cái ô ong nữa nè đây một ổ nữa nè rồi ơi giờ này không biết ông nó có thấy đèn nó chết không không bên đây là một số cái à, người ta đốt nè mọi người người ta đốt để sưởi ấm hay là như thế nào đó và có trứng gà nè mọi người không hiểu luôn chỗ này cũng có ong nữa nè trời ơi những con ong này sao nó thích làm tổ ở đây quá vậy quá trời luôn wow thật là ớn lạnh bây giờ chúng ta sẽ oh, nhang nè mọi người trời ơi ai có từng giờ này trải nghiệm cái khu này thì mới biết cái cảm giác nó làm sao á nè mọi người độ âm là thấy không quá trời luôn bên đây nè đây nè mọi người trời ơi rất là nhiều luôn rất là nhiều tổ ong mấy chục cái tổ ong luôn wow. nhang nè mọi người chứng tỏ ở đây người ta cũng có cái tâm linh đó mọi người rồi phát hiện rất là nhiều tổ ong trong ngôi nhà này luôn wow bên đây nữa nè mọi người bên cái mặt này là mình không có thấy nè mà bây giờ nè nè mọi người thấy không ông này là chích là độc lắm á trời ơi quá nhiều luôn chắc TBL phải ờ, tranh thủ chạy khỏi đây quá bỏ chạy khỏi đây quá ớn quá không nhiều quá nó mà đánh một phát là cả đàn nó đánh theo là rồi xác định luôn oh. trong đây còn một cái ghế nè mọi người ờ bước ra cái khu này cảm giác nó wow. rất là ớn luôn mọi người trong đây người ta đốt nè điện thui xù lùi luôn nè ghê quá rùng rợn ớn lạnh rồi ờ, đây là đồ đồ màu đen không mọi người ạ những cái đồ của người ta đồ người ta bỏ không biết trong này có ông không thằng lằn rồi mình uh, tranh thủ mình đi khám phá thêm đi mọi người coi có phát hiện được những bí ẩn gì nữa không đây nè mọi người cầu thang không còn hành lang nữa không biết uh, nó có chắc hay không nữa rất là ớn luôn rất là ớn lạnh luôn mọi người ạ trời ơi đây wow. bên trên nè mọi người không có những cái lan can để mình tự vào nha mọi người cho nên là đi khám phá nhà hoang một mình rất là nguy hiểm luôn bởi vậy à, quý vị khán giả hãy à, cho TVL một cái like một cái à, đăng ký để tạo động lực cho TBL phát triển nha wow, mọi người mất hồn luôn mọi người ạ có dấu tay màu đỏ và nhang nữa mọi người ạ trời rồi phải lên từ từ thôi mọi người ạ wow quý à, cô chú anh chị hãy à, cùng TV đi lên nha lấy động lực wow wow nấu hết chưa gà luôn mọi người không nè có thể đây là những cái à, sơn nhưng mà làm ghê quá ở dưới nhìn lên cũng ớn lạnh nổi gai ốc wow. trong đây thì có một cái chiếu nè mọi người wow cái chiếu rất là cũ luôn nha cảm giác giờ này sao nó bất an quá nghe tiếng ầm ầm là thấy ớn à Đây, mọi người những cái dấu tay giống như dấu, dấu tay máu rồi mọi người à. những cái vết này từ đâu ra nữa lấy cái chất liệu sơn gì hay là vết máu không hiểu luôn wow. cảm giác rất là muốn bỏ chạy khỏi nơi đây luôn mọi người ạ quý cô chú anh chị hãy à, cho TBL cái động lực bằng một cái chia sẻ like subscribe để ủng hộ TBL nha mọi người đây là cái hành lang này mọi người đã bị người ta lấy rồi đã đập rồi đó nè ổ ong nè mọi người thấy không vào những cái căn nhà giống như gì á thì cái cảm giác mình đi một mình á mọi người nó tăng lên cái độ nguy hiểm và tăng lên cái độ rùng rợn ớn lạnh cảm giác ờ, ngoài phía sau lưng của mình á cũng ờ, có thể có người á mọi người à, trong đây có một cái chai nước này là dấu hiệu của bác sĩ nè mọi người dấu hiệu của bác sĩ nè và có những cái dấu chân nè mọi người dấu chân nè đi trong này hết sức là cẩn thận nha mọi người phải à, để ý từng ly từng tí á đây là cái à, ông mà nó đã già rồi nó bỏ đi nè mọi người wow. căn nhà này không hiểu lý do vì sao mà gia chủ lại bỏ hoang đến nồng nỗi như thế này căn nhà này phải nói là tiền tỷ á mọi người rất là nhiều tiền luôn đây mọi người đây là những cái dấu vết thật là ớn luôn không hiểu cái gì luôn á bây giờ mình sẽ tiến lên trên nha mọi người à. wow. Wow. wow bên đây nè mọi người thấy không nãy giờ không để ý đây cũng là một cái dấu hiệu của sự tâm linh nha mọi người giờ mình sẽ lên trên xem tình hình như thế nào đây mọi người không còn những cái à, lan can nữa bảo vệ nữa đi lên rất là nguy hiểm luôn mình sẽ à, đi lên từ từ thôi mọi người wow. kia lại có những cái dấu tay hả mọi người mình đi trong lỏng à, à nguy hiểm quá nè mọi người từ trên nhìn xuống này à, quá nguy hiểm luôn những cái dấu tay khắp mọi nơi đó và đặc biệt những cái con ong nó lại thích làm tổ ở đây nữa đây là đá ba cương nè mọi người cũng có giá trị lắm nhưng mà sao người ta đập bể không biết oh. Ờ. thực ra là lên những cái tầng này á cảm giác nó ớn lắm mọi người không hiểu vì sao luôn á đây này quá lạ luôn tại sao trên đây lại ôi có tiếng có tiếng động ghê quá wow. không hiểu sao mà cái à, nhịp thở của mình nó gấp gáp lên và nó như thế nào cảm giác rất là mạnh luôn á mọi người tự nhiên à, làm sao mà nó có cái cái võng với lại một cái tấm nệm nằm ở chỗ này làm gì không hiểu luôn đây là những cái bí ẩn á chắc thì phải tranh thủ thiệt là mau thật là nhanh chóng để review khám phá cái ngôi nhà này thật là mau luôn cho tất cả mọi người xem đây là cái à, khung cảnh với phía trên nhìn xuống dưới nè mọi người Đó. cái view cũng hấp dẫn lắm á rồi tiếp theo mình sẽ à, đi đây mọi người wow. trời ơi đi ra đây lại là một cái cảm giác nó khác đó mọi người đi ra đây là cái cảm giác nó khó tả quá chỉ có những người ở trên đây nó mới cảm giác được cảm nhận được hiện tại là bây giờ như thế nào đó mọi người đây là mọi người chiếu ở gì ạ đó cảm giác nó không có cái gì bảo vệ hết bên hành lang á mọi người nó trống trải lắm và căn nhà này bỏ hoang lâu năm thì mình cũng sợ nó sụp đổ á mọi người wow. rất là ớn luôn Rồi bây giờ TVL sẽ cho mọi người thấy từ trên nhìn xuống nè không có hành lang này nhìn ghê chưa à. rồi chắc uh, à, TBL sẽ uh, vừa đi xuống và vừa kết thúc clip để tại đây nha mọi người rồi clip cũng dài rồi bây giờ TBL xin uh, kết thúc clip tại đây nha mọi người thì uh, mọi người hãy uh, cùng TBL đi xuống nha để giống như là có bạn đi cùng vậy đó tạo cho TPL có cái, thêm cái niềm tin để an tâm hơn đi xuống đây cũng ờ, hết sức cẩn thận luôn mọi người và TPL sẽ rút ra khỏi đây thật là mau luôn trên đây có những cái con ong có những cái à, phát hiện những con ong phát hiện những cái dụng cụ mà bác sĩ và à, những cái à, tâm linh như là nhang và một số đồ kỳ quặc mà TBL không thể nào giải thích được thì mong quý cô chú anh chị hãy để lại cái lời giải thích cho TBL được biết nha rồi nhớ đăng ký để ủng hộ TBL nha cả nhà Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các à, video sau nha